Mini thần đèn CL68 thì có thiết kế vừa có thằng rung và quạt gió thì uh, nó sẽ giúp cho bà con sử dụng thì uh, nó sẽ khóc ờ, ra đến 95 99% và đã sạch cho bà con rồi mình chỉ cần phơi qua và đóng vào bao là thôi đấy thì do cái điều kiện uh, lúa gặt hơi dài uh, cây lúa gặt hơi dài cũng như là uh, đá về quan nắng rồi và đây là lúa nếp nên là máy uh, là tốc độ làm hơi chậm đấy, so với là là bà con đấy, chú ý khi mà sử dụng cái máy cắt lúa CL68 thì bà con chú ý là mình sẽ à, cắt à, chịu khó gặt bằng à, lúa nó ngắn đi một chút cũng như là sử dụng thì bà con uh, lúa tươi thì nó sẽ dễ hơn đấy, nó không bị dai Thank you.